đi tiếp đường này sẽ tới Đại học Kinh ờ, tế Thái Nguyên vâng, đây ở trường gửi xe vẫn xe à, trường đại học kinh tế nhá còn đây làm gì <laughs> đi thẳng cái này ở kia rồi đợi cho ô tô đi đi đi uh, thẳng cái này sẽ tới um, hình như đây là giảng đường GK đi thẳng uh, đường này thì sẽ tới GK uh, à, GK2 đây GK2 đây mình không học trường này mình không biết là trong này sẽ dạy cái gì nhưng mà à, cơ sở đây nhìn cũng đẹp phết mà trường này hơi bé các bạn trường này hơi bé so với các trường khác đây chạm mà đi thẳng cho các bạn xem luôn đây là à, trạm y tế này. gọi là phòng y tế đấy đi vòng đây sẽ ra là đường GK2 Đường đường này chắc là cũng dạy học không cũng dạy học cũng giống bình thường thôi hôm nay là mình coi cho các bạn là ngày à, mùng 4 à 29 tháng 6 ngày này thì sinh viên tầm này sinh viên trường này đã, sinh viên trường kinh tế đã họ đã thi xong và họ, họ bắt đầu về nghỉ hè rồi để các bạn có nhìn thấy trường giờ này trống trơn GK2 AD giản đường GK2 sáng tạo thực tiễn và hội nhập mình không để phòng học không mở đây mình cũng không biết là cơ sở vật chất của trường thế nào nhưng mà đây có thư viện thư viện đang mở cửa mình có thể đi một vòng quanh nhà trường cho các bạn thấy cơ sở vật chất trường này thôi còn trong phòng học có như nào và uh, trường học có như nào điểm xét đầu thi thế nào thì mình không biết được cái số đấy cái số đấy các bạn có thể tìm trên uh, Google là có nhá Ngồi anh Trường Nhìn cũng được đấy Hơi bé Đây người ta gọi cổng phụ này Còn cái cổng này gọi cổng phụ này Cổng này thì uh, Trước người ta bảo là con mở ra sinh viên để cho bé bé chỗ BBS kia gọi là cổng phụ ấy. À, trường hay mở cho sinh viên vào nhưng bây giờ mình thấy một năm nay là đóng hẳn này từ khi dịch covid là đóng hẳn à, cái cổng này đây xem dàn đường sau rồi dàn đường gk hai có gì không bình thường thôi sinh viên vẫn à, sinh viên vẫn vào chỉ để học bình thường thôi thôi mình phải đi ra vậy tiếp tục đi từ cảng K2 trường này hơi bé là trường kinh tế hơi bé nhưng mà được cái là trường này rất nhiều con gái không giống như trường mình trường mình lớp mình thì có trước có 70 người thì có hai đứa người con gái bây giờ còn 40 sau khi sau qua năm nhất năm hai thì còn 40 bạn vẫn có hai đứa con gái thì lại quá ít lớp đây thì chắc là 40 con gái hai con trai đây là chiếc phụ mình vừa nói đây cọc phụ khóa số năm Đây tiếp sẽ là gì đây? Là đường gò cầm ấy. trời nắng nên là quay video rất đẹp à đây là đường GK1 trường à, ít sinh viên nên là ít giảng đường không giống như trường mình trường mình có rất nhiều giảng đường để việc dạy học và trong việc ừ, dạy học và làm nhiều thứ trường này thì cơ sở nhiều vật chất vẫn còn mới hai giảng đường vẫn còn mới tanh phòng viết sửa kiếc đây mình có thể lên đây quay cho các bạn xem một phòng học sẽ còn như nào một phòng học ở đây sẽ cũng như như ấy thôi sẽ đây cũng có bàn có ghế có bục giảng thầy cô giáo và máy chiếu rồi hết rồi nên sản đường đại học ờ, nên đại học thì ờ, cơ sở vật chất sẽ giống hơn cấp 3 thì cùng lắm thì sẽ to hơn trường học sẽ to hơn một tí còn chủ yếu là học sinh ở cách học của các bạn cách học ở đại học rất khác với các cách học, cách học cấp 3 nên là lên các bạn có thể chơi ờ, một kỳ có 5 tháng các bạn có thể chơi 4 tháng nhưng mà dành một tháng cuối đi ôn thi là các bạn vẫn còn có thể qua môn được tiếp theo đây là hai sân bóng truyền hai sân bóng truyền để đánh <laughs> sau sân bóng truyền này là quảng trường student que quảng trường sinh viên cái uh, quảng trường này chuyên tổ chức uh, à hội uh, đâu rồi sân khấu ngoài trời chứ chuyên tổ chức uh, các hội à, các lễ hội lớn hướng sang bên này thì là sau khoảng đường GK1 thì ở đây thì cũng chỉ trồng cỏ thôi chả có gì để nói ở đây ít ít ít đồ à ít uh, thứ để nói lắm nhưng mà được cái là sân khấu này khá là đẹp mình khá thích sân khấu này Nhìn khá là phong cách hiện đại Tiếp theo ở đây thì có cái um, Căng tin Căng tin của trường Thì không biết là căng tin này Đó Bán ờ, Còn căng tin này thì cũng bán đồ ăn các kiểu thôi Đây căng tin trong này khá đẹp đây là cái ao cá à, ao bèo à, cái ao ao này thì um, hình như là theo mình có được nghe một thông tin từ báo lá cải nào đó thì năm mai à, trường kinh tế sẽ dịch chuyển cổng từ đằng này về cổng đằng này để hình như là để ờ, mở mở rộng trường ra được phải theo mình ờ, nghe tin là thế đây thì có hai hàng cây thôi ở đây trường trường thì có um, sân bóng truyền, sân bóng đá thì nó sẽ ở tít đằng kia ở trong sân bóng đá ở tít ở đằng kia cách đây khoảng à, tầm một cây đến cây rưỡi ở trong trường đào Long Lâm à, gần đấy thì sẽ có ký túc xá của trường kinh tế với sân bóng sân bóng đá của trường kinh tế ở đây thì đây hình như như là nhà điều hành thì phải nếu mình nhớ không nhầm đây là nhà điều hành thì là bộ lão của trường kinh tế trong trường này sẽ có à, một uh, một sân bóng một ừ, sân một sân cầu lông được ạ đúng không, đúng không có một sân cầu lông Xuân Cầu Long ở trong nhà hiệu bộ Như vậy là hết một vòng trường à, ừ, Đại học Kinh tế và kể Quản trị Kinh doanh Tóm lại đây chỉ có hai giảng đường Giảng đường GK1, GK2 ờ, Và nhà như ở nhà hiệu bộ đây Đây là hết Video đến đây là kết thúc Không có gì cả đây chỉ là khám phá vẻ bên ngoài cơ sở vật chất thôi còn những điều bên trong thì các bạn phải tự tìm hiểu trên google nhé